cái à, uh, sản phẩm tiếp tôi, tôi xin chia sẻ cho các bạn là trái nhau Hawaii đúng không và chúng ta nên được trên tay đi chợ phòng hai chúng ta thấy nó bày rất nhiều trái nhau nhưng mà không phải đây là trái nhau nhé trái nhau này khác trái nhau ở chợ tại vì các bạn cứ nhầm lẫn thôi các bạn mua trái nhau ở chợ không bao giờ uống được như này đâu các bạn sẽ bảo là ôi bác sĩ thắng ơi tôi mua trái nhau ở chợ tôi về tôi dùng rẻ lắm mà trái nhau bác sĩ thắng báo mát nó không phải bởi vì trái nhầu này đã qua công nghiệp qua công nghệ tế bào rồi nó giúp đưa thẳng vào tế bào còn trái nhầu của các bạn dùng các bạn đã đưa qua nhiệt độ đun sôi tất cả nó mất hết rồi cùng lắm nó giúp các bạn nhuận tràng thôi nha cho nên hai cái hoàn toàn khác nhau tôi xin nói thế cho các bạn bảo thưa bác sĩ thắng trái nhầu bác sĩ thắng giới thiệu mắc quá em mua trái nhầu về chợ dùng rẻ hơn là hoàn toàn không phải như vậy trái nhầu Hawaii và đặc điểm trong tất cả các trái nhầu thì tập đoàn Houston Mỹ chọn trái nhầu Hawaii tại vì chất lượng trái nhầu của Hawaii nó chất lượng hơn nhiều những trái nhầu dùng trong những vùng khác bởi vì có những đặc điểm sinh lý thực vật khác nhau thì cho nên chúng ta mới nói là trái nhầu Hawaii là vậy thì là khi các bạn dùng cái sản phẩm này rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ khỏe khoắn cơ bắp và tập trung tư tưởng sức miễn dịch hơn nhưng điều quan trọng nhất là nó tập trung cả ba thứ là trái nhau đu đủ và lô hội hồi nãy chúng ta nói cái cái mà nó cũng có lô hội đâu nhưng trong trái nhau này có nhiều lô hội hơn và lô hội các bạn luôn luôn nhớ cho tôi đó là vàng lỏng một thứ vàng rất quý mà lại kết hợp với trái nhào đu đủ nữa thì các bạn uống này thơm lắm các bạn uống cái này á nó là một dinh dưỡng giúp tiêu hóa chúng ta rất là tốt như các bạn bị có cảm giác như hơi đầy bụng hơi khó tiêu là các bạn giúp cái uống cái này nó sẽ giúp các bạn tiêu hóa dễ hơn cho nên nếu các bạn muốn bộ máy tiêu hóa các bạn nhẹ nhàng hơn không ẩm ảnh khó tiêu nhất là người lớn tuổi thì các bạn nên biếu để cho cha mẹ các bạn là cái trái nhỏ hoa oai khi các bạn có những vết loét ví dụ như là bác sĩ trần đoán thì các bạn gọi viêm loét dạ dày tất nhiên cái viêm viêm loét nông thôi đừng viêm loét sâu và tôi xin nhắc lại là những sản phẩm của Yesti là sản phẩm là thực phẩm chức năng không có giá trị chữa bệnh nếu các bạn có bệnh các bạn vẫn dùng thuốc của bác sĩ điều trị bệnh nhưng nếu các bạn dùng trái nhau thời gian dài thì đương nhiên thuốc của bác sĩ sẽ giảm xuống và cái này sẽ tăng lên trừ trường hợp mà những vết lép nhỏ nông thôi thì tôi đảm bảo các bạn chỉ dùng sản phẩm này thôi thì vết lép đó sau một thời gian sẽ mất đó là nó điều trị các vết lép được tiêu hóa là vậy và nếu các bạn có triệu chứng như là viêm phế quản tái đi tái lại một năm tái lại vài lần ho cúng ha hung hắng thì chính dùng cái sản phẩm này nó cải thiện nó tăng cường sức miễn dịch thì các bạn sẽ đỡ những triệu chứng mà viêm phế quản mãn tính tái đi tái lại và người Việt Nam mình trong là một trong sự tộc đã bị viêm đường hô hấp rất nhiều bởi vì không khí mình bị ô nhiễm rất nhiều cho nên đây là một sản phẩm giúp cho các bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn